ta sẽ đi vào bài số 13 của canxi trong một giáo trình Minano Nihomo tập 1 à, Chữ đầu tiên trong bài số 13 đó là chữ Minh à, Minh ở đây thì có nghĩa là sáng Vậy chúng ta sẽ được ghép với lại chữ Nhật và chữ Nguyệt thì để thành chữ Minh Nhất chúng ta cũng hiểu là chữ Minh nghĩa là sáng à, đối với chứng minh thì chúng ta sẽ được viết bằng 8 nét cách hình thành thì đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ nhật và sau đó là chữ nguyệt với 8 nét nét thứ nhất nét số 2 3 8 mét với cách đọc của âm cương do mi nó sẽ được đọc là a cà cương do mi sẽ được đọc là a cà ngoài ra nó còn đọc là a với cách đọc của âm ông do mi ông do mi sẽ được đọc là mê mê Vậy thì những ví dụ mà liên quan đến cách đọc của ông Kuzomi đó là Aka Chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chữ Akarui Akarui uh, ờ, được ghép với lại đuôi rui là chữ Hiragana thì có nghĩa là rõ ràng Vậy chúng ta sẽ biết chứng minh Ví dụ Chữ này chúng ta sẽ được đọc là Aka và rui Nghĩa của từ này có nghĩa là rõ ràng hoặc là sáng tiếp tục chữ số 2 à, chúng ta sẽ được đọc đó là akeru akeru akeru ở đây có nghĩa là trời sáng trời sáng vậy thì trong với lại cách đọc của Kuni ngoài ra nó còn có cách đọc là ake nữa và tiếp tục khi mà chúng ta đọc là mê đó là lấy âm mi để đọc thì chúng ta sẽ được đọc đó là ghép với lại chữ văn, văn với lại chữ minh. Chữ văn với chữ minh nghĩa của nó cũng là văn minh. Vậy thì chữ này chúng ta sẽ được đọc đó là à, bươn Omomi là Aka, Ake nhờ và ông Omomi sẽ đọc là mê đối với chữ Minh này à, một ví dụ khác nữa khi chúng ta sẽ được đọc đó là um, ngày mai thì chúng ta sẽ được đọc là Asita Asita chúng ta cũng được ghép với lại chữ chữ Minh với lại chữ Nhật chữ này chúng ta sẽ được đọc là Asita Asita ở đây có nghĩa là ngày mai ngày mai vậy thì để nhớ lại một lần nữa đó là chữ minh minh thì có nghĩa là sáng với 8 nét với 8 nét viết âm tương đương mi là a cò a và âm âm tương mi là mê vậy chúng ta sẽ có ví dụ a cò lui a kê lự và bưng mê văn minh a sita ngày mai tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 2 chữ số 2 ở đây thì có nghĩa là uh, chữ ám ám thì có nghĩa là đen tối chữ số 2 chúng ta tìm hiểu đó là chữ ám ám thì có nghĩa là đen và tối vậy chữ ám thì chúng ta sẽ được viết như sau nét thứ nhất chúng ta cũng được hình thành đó là uh, để viết thành là ờ, bụi nhật Với chữ án thì chúng ta sẽ được viết là 13 nét. Với cách đọc của âm kuntomi sẽ được đọc là koda. Koda. Còn đối với lại âm ongomi chúng ta sẽ được đọc là an. An. Vậy thì khi chúng ta sẽ đọc là koda đó là khi chữ chữ án được ghép với lại chữ hiragana là chữ y thì chúng ta sẽ đọc là kudai. Kudai ở đây có nghĩa là u tối. nhân tố Một ví dụ thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta uh, ờ, được ghép với lại chữ hiệu đúng nhỉ? thì chúng ta sẽ được đó là chữ ám chữ hiệu. Chữ này và cách đọc đó là ango mật mã ví dụ thứ ba đó là khi mà chữ án được ghép với lại chữ ký thì chúng ta sẽ đọc đọc là an ký sư lự có nghĩa là ghi chú đọc đó là anti sư. lự nghĩa của từ này nó là ghi chú vậy thì với ba ví dụ này chúng ta để ý đó là uh, cách đọc của âm tương hôn là cura và khi chúng ta đọc là an ango và anki đó là âm âm hôn để đọc vậy thì chữ án chúng ta nhớ lại một lần nữa đó là án là đen là tối với 13 nét viết âm cương là kura âm ông là an kurai u tối ở an ngô mật mã an ghi sự ghi chú tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến chữ số 3 Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến chữ số 3 của bài à, Chữ số 3 của bài đó là chữ quản Vậy quản ở đây có nghĩa là rộng, là to lớn đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chữ số 3 nhé Khoảng có nghĩa là rộng Vậy chữ khoảng chúng ta sẽ được viết như sau Với chữ khoảng này chúng ta sẽ được viết với là bốn nét được viết làm 5 nét nét thứ nhất số 2 3 4 5 ở với năm nét này và ông Kumi sẽ được đọc là Hiro Hiro ông âm Kagumi sẽ được đọc là Cô âm Osunomi khi chúng ta đọc là hero hero thì chúng ta sẽ ghép với âm chữ y nữa thì chúng ta sẽ đọc là hi uh, ờ, heroi heroi ở đây có nghĩa là là rộng rãi đúng nhỉ ví dụ rộng rãi à, ví dụ số 2 đó là khi chúng ta được ghép với lại chữ ở ờ, chữ sa đúng không thì chúng ta sẽ được đọc là à, hirosa cũng là cái bề rộng hirosa là cái bề rộng một ví dụ số 3 đó là khi chữ quảng được ghép với lại uh, <clears throat> chữ cáo thì chúng ta sẽ được chữ quảng cáo chữ quảng cáo chúng ta đọc là cô cô cô cự chữ quả à, chúng ta sẽ được ghép với lại chữ cáo và nghĩa của nó cũng là quảng cáo nghĩa của nó cũng là quảng cáo vậy thì đối với lại chữ quảng này chúng ta sẽ được uh, nhớ lại một lần nữa như sau quảng ở đây có nghĩa là rộng với lại năm nét viết ông Kungomi sẽ là hero ông ông homie sẽ là cô cô à, ví dụ heroin rộng rãi à, hero sao bề rộng và à, cô cô cự có nghĩa là quảng cáo tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang chữ thứ tư của bài à, chữ thứ tư của bài đó là chữ đa à, đa ở đây có nghĩa là nhiều Vậy chữ A này chúng ta sẽ được viết làm 6 nét như sau. Là chữ A. Thì khi viết chữ A này chúng ta sẽ được viết với 6 nét. Nét thứ nhất. Nét số 2. 3. 4 năm sáu với sáu nét này thì chúng ta sẽ lấy âm tương mô mi chúng ta sẽ đọc âm tương mô mi đó là ô còn đối với âm âm mô mi chúng ta sẽ được đọc là a ví dụ khi cách đọc là ô thì chúng ta sẽ ăn được ghép với lại chữ chữ y trong bảng chữ hiragana thì đó chính là ôi có nghĩa là nhiều ví dụ số 2 đó là khi mà chữ đa ghép với lại chữ thiểu thì chúng ta sẽ được là chữ là ta so lấy âm cưng zomi để đọc âm ông zomi để đọc và đọc là ta thì trong chữ này chúng ta sẽ Ờ, được nghĩa đó là nhiều hay là ít nhiều hay ít nhiều hay ít một ví dụ số 3 nữa đó là khi chữ ga được ghép với lại chữ số chữ đa chữ số thì đối với chữ này chúng ta sẽ được đọc đó là ta sự đa sự có nghĩa là đa số nghĩa của nó cũng là đa số vậy thì đối với lại chữ đa này ờ, chúng ta sẽ nhớ một lần nữa như sau đa ở đây có nghĩa là nhiều với 6 nét à, cách đọc của âm tsunomi sẽ được đọc là ô cách đọc của âm onomi sẽ được đọc là ta ôi nhiều ta số có nghĩa là nhiều hay ít và đa sư nghĩa là đa số tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 5 à, chữ số 5 ở đây nghĩa là thiểu à, thiểu thì nghĩa của nó là ít tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu đến chữ số 5 à, ờ, chữ số 5 là chữ thiểu thiểu là ít vậy thì chữ thiểu này chúng ta sẽ được viết như sau với chữ thiểu chúng ta sẽ được viết với bốn nét nét thứ nhất nét số 2 nét số 3 và nét số 4 âm Tomomi sẽ được đọc là sư cự ngoài ra còn có thể đọc là sư cô và chúng ta sẽ đọc âm ông zombie đó là đọc là so so vậy thì ví dụ khi chúng ta đọc là sư cự thì chúng ta sẽ được ghép cái sư cự này thì chúng ta sẽ uh, ghép như sau sư cự đuôi nai sư cự nai có nghĩa là ít hoặc là không đủ ít hoặc là thiếu hoặc là không đủ về ví dụ số 2 khi mà chúng ta đọc là sư cô thì chúng ta sẽ lấy đó là chữ thiểu một là sư cô khi mà đi viết chữ si sư cô si có nghĩa là một chút một ít thì chúng ta sẽ đọc là sư cô với lấy âm cân dung đi để đọc tiếp tục khi mà chữ thiểu được ghép với lại chữ số vừa nãy chúng ta sẽ là một chữ đa đa số bây giờ là thiểu số thiểu số nghĩa là dân số ít số ít đúng không nhỉ vậy chúng ta sẽ được ờ, ghép chữ thiểu với lại chữ số thiểu thiểu và chữ số chữ này chúng ta sẽ được đọc là xô lấy âm ông không đi để đọc đó là xô sự xô sự nghĩa của nó cũng là thiểu số tiếp tục khi chúng ta ghép chữ thiểu thiếu này với lại chữ chữ niên thì chúng ta sẽ có đó là người nhỏ tuổi sonen cũng lấy cách đọc của ông ông Gumi đó là sonen nghĩa là người nhỏ tuổi người nhỏ tuổi vậy chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa như sau thiểu ở đây có nghĩa là ít với bốn nét Ông Kunhomi sẽ đọc, đọc là sư cự hoặc là sư cô. Ông ông Kunhomi sẽ đọc là so. Ở ờ, sư cự này có nghĩa là ít. Sư cô si một chút và so sư có nghĩa là thiểu số. So nên có nghĩa là người nhỏ tuổi. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang à, chữ số 6 ta sẽ chuyển sang chữ số 6 à, chữ số 6 là chữ trường trường thì chúng ta hiểu là nghĩa là dài vậy thì chữ trường chúng ta sẽ được viết như sau trường dài à, đối với chữ trường thì chúng ta sẽ được viết là 8 mét chữ trường 18 mét nét thứ nhất Nét số 2 3 4 5 6 7 8 Với 8 nét này chúng ta sẽ được chữ trường trường dài vậy thì âm kungomi của nó chúng ta sẽ tìm hiểu nó là chữ naga âm ongomi sẽ được đọc là chu chu ví dụ khi mà tôi đọc là naga naga thì chữ này sẽ được ghép với lại chữ y sẽ đọc là nagai nagai ở đây thì có nghĩa là dài đây ví dụ số 2 Khi mà chúng ta ghép với lại uh, chữ hiệu Hiệu với lại chữ trường Thì chữ này sẽ áp à, nghĩa là hiệu trưởng Và sẽ được đọc là cô trồn Cô trồn là hiệu trưởng Hiệu trưởng trường đúng không? Đấy vậy thì sẽ lấy ông ông ông zombie ở dòng tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu chữ số 3 ví dụ số 3 đó là khi mà chúng ta sẽ uh, viết đó là xã với lại chữ chữ trường xã trường thì chúng ta sẽ đọc là xa xa trổ xa trổ sai trồ chúng ta sẽ hay ờ, rất là gặp đúng không nhỉ bắt gặp là một công ty thì giám đốc sẽ là người đứng đầu đúng không nhỉ vậy thì chữ này chính là chữ giám đốc sai trổ và nó cũng lấy âm âm âm vô để để đo tiếp tục đến chữ thứ tư ví dụ thứ tư khi mà chữ chữ trường được ghép với lại chữ nam thì chúng ta thấy rằng là trường nam hay gọi là trưởng nam thì chúng ta sẽ đọc là chữ này là chô chô chô nam chô nam ở đây có nghĩa là trưởng nam trưởng nam hoặc là ngược với cái này đó là khi chúng ta nói là trưởng nữ thì chúng ta sẽ có chữ trường nhất là chữ nữ thì đọc là chô rộ chô rộ chô rộ có nghĩa là trưởng nữ trường nữ vậy thì đối với lại chữ trường này chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa như sau trường ở đây có nghĩa là dài với 8 nét âm kundomi sẽ đọc là nana âm ông kundomi sẽ đọc là cho ví dụ nagai là dài uh, cô trổ chữ hiệu của chữ trường cô trổ hiệu trưởng tiếp tục chữ xã với lại chữ trường thì sẽ đọc là sa chủ sa trổ giám đốc cho nam chữ trường với lại chữ nam nghĩa là trưởng nam ờ, cho cho rộ trường nữ nghĩa là trưởng nữ vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó là uh, đối với chữ trường này chúng ta sẽ chỉ nhớ về cách đọc của hai cái này tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu sang chữ số 7 chữ số 7 chúng ta tìm hiểu đó là chữ đoạn à, đoạn ở đây thì có nghĩa là ngắn ngắn thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chữ đỏ nhé. Ở ờ, đoạn ở đây có nghĩa là ngắn. Vậy chữ đoạn của chúng ta sẽ được viết uh, như sau. Nét thứ nhất, nét số 2, 3, 4, năm vâng. sáu bảy tám chín với 12 nét viết với 12 nét viết chúng ta sẽ được chữ đoạn với cách đọc âm kungomi sẽ đọc là mi minji cò di cò còn âm ongomi sẽ được đọc là tan sẽ được đọc là tan vậy thì đối với chữ uh, chữ đoạn đoạn và ngắn thì chúng ta sẽ có những ví dụ với cách đọc như sau khi chữ đoạn đứng một mình nó sẽ được đọc là mizi mizikai mizikai ở đây có nghĩa là ngắn về ví dụ số 2 đó là khi chữ đoạn nó sẽ được đi với lại uh, chữ đại đoạn được đi với lại chữ đại thì chữ này chúng ta sẽ ờ, sunivasen khi chữ đoản được ghép với lại chữ thời ví dụ như là Minsekai nghĩa là ngắn ở uh, Dan Dan Nai cao đẳng và Tan Di Cẳng một thời gian ngắn vậy thì đối với hai chữ này thì chữ đầu tiên chúng ta phải lấy âm tương tôn mi để đọc và tan dan thì chúng tan thì chúng ta sẽ lấy âm ông mi để đọc tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 8 tin hưởng chữ số 8 chữ số 8 ở đây là chữ ác ác nghĩa là xấu à, chữ ác thì chúng ta sẽ được viết như sau à, nó sẽ được viết là một nét nét thứ nhất với 11 nét và âm Kungomi sẽ được đọc là hoa hoa Waru. Âm âm Ongomi sẽ được đọc là Aku hoặc là đọc là ô Vậy thì những ví dụ với cách đọc là âm Kungomi ờ, khi chúng ta viết đó là mình chữ này sẽ đọc là wa wari rui ở đây có nghĩa là là xấu xa đúng nhỉ à, tiếp tục chữ số 2 đó là khi mà chữ ác được ghép với lại chữ chữ ý thì chữ này chính là akui nghĩa là cái ý xấu nghĩa là ý xấu tiếp tục ví dụ số 3 ví dụ số 3 đó là khi mà chúng ta uh, được biết đó là chữ chữ a với lại uh, chữ mộng chữ a với chữ mộng thì chữ này chúng ta sẽ đọc là a cư mự a cư a cư mự nghĩa là ác mộng à, ờ, tiếp tục đó là ví dụ thứ tư đó là khi chữ ác được viết với lại chữ hàn chữ hàn ở đây là chữ lạnh chúng ta sẽ được viết như sau thì chữ này sẽ được đọc đó là um, ô ô càn lấy âm âm âm luôn mình để đọc ô càn nghĩa là ớn lạnh hoặc là lạnh run ớn lạnh rét run vậy thì đối với chữ ác này chúng ta sẽ được nhớ như sau ác có nghĩa là xấu với 11 nét ông tumtumi là waru waru nghĩa là xấu ông ông thì đọc là a cự hoặc là ô đọc là a cui ý xấu và a cư mự ác mộng à, ô càm là ớn lạnh hoặc là rét run Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 9 Chữ số 9 là chữ trọng Trọng có nghĩa là nặng Chữ số 9 Trọng ở đây có nghĩa là nặng Vậy chữ trọng chúng ta sẽ được viết như sau Với 8 nét Nét thứ nhất Nét số 2 3 음. 뭐? 나. 뭐? chọn ngôi sao một 7 8 9 nhé với 9 nhé và âm tương tô mi âm tương tô mi của chữ trọng chúng ta sẽ được đọc là omo omo Ờ, là diêu hoặc là chô về ví dụ chúng ta sẽ được đọc như sau khi chữ trọng được đứng một mình chữ này sẽ được đọc là ô môi ô môi ô môi ở đây có nghĩa là nặng chữ số 2 đó là chữ này sẽ được đọc là casa neru neru casa neru này có nghĩa là um, trồng lên hoặc là chất lên trồng lên chữ số 3 đó là khi chúng ta uh, ghép với lại uh, chữ thể đúng là thể trọng nghĩa là tai tai diu tai diu ở đây chúng ta sẽ lấy âm âm âm không đi để đặt thì chúng ta nghĩa là trọng lượng của cơ thể thể trọng nghĩa của nó là trọng lượng của cơ thể trọng lượng cơ thể một ví dụ thứ tư nữa đó là khi chúng ta ghép chữ quý với chữ trọng chữ quý chúng ta sẽ được ghép với lại chữ trọng thì chữ này chúng ta được đọc là ki trổ ki trổ nghĩa của nó là quý trọng là quý báu đúng nhá quý trọng hoặc là quý báu vậy thì đối với chữ trọng chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa trọng nghĩa là nặng với 9 mét âm tomomi sẽ đọc là omo kasa ờ, âm ông omomi sẽ đọc là ziu hoặc là cho omoi ờ, nghĩa là nặng kasa neru chồng lên hoặc là chất lên ờ, tai ziu tai ziu thể trọng trọng lượng của cơ thể quý với chữ trọng chúng ta sẽ đọc là ki châu nghĩa là quý báu hoặc là quý trọng tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 10 à, ờ, từ số 10 ở đây có nghĩa là khinh 10 là khinh khinh có nghĩa là nhẹ vậy chữ khinh này chúng ta sẽ được viết như sau Ờ, với 12 mét và âm cung vô chúng ta sẽ được đọc là ca rự tiếp tục hoặc là chúng ta có thể đọc là ga rự âm âm vô chúng ta sẽ đọc đọc là kê ví dụ như sau khi chúng ta viết chữ khinh một mình với một mình thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là ca rơi Kali ở đây có nghĩa là ờ, nhẹ Chữ số 2 Đó là ừ, khi chúng ta đọc là Kali được ghép với lại Yakana Nghĩa là nhẹ nhàng Chữ này có nghĩa là nhẹ nhàng Và cách đọc cũng đọc là Kali ờ, Chữ số 3 đó là khi mà chữ uh, khí được ghép với lại chữ khinh thì chữ này sẽ được đọc là uh, kigaru kigaru ga kigaru ở đây thì có nghĩa là um, nhẹ nhõm ga kigaru có nghĩa là nhẹ nhõm nhẹ nhõm về ví dụ thứ tư khi chữ khinh được ghép với lại chữ thử được ghép với lại chữ thử thì chữ này chính là ăn nhẹ đúng nhỉ thì lấy âm âm âm mi ở đâu kê số cự có nghĩa là ăn nhẹ vậy thì chúng ta sẽ nhớ như sau khinh có nghĩa là nhẹ với 12 nét viết ông tương là ca rự hoặc là ca rự âm ông là kê ở ờ, ca rư nhẹ ca rư ya ca nhẹ nhàng và kigo ga ga nhẹ nhõm kê sô cự có nghĩa là ăn nhẹ tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 11 chữ số 11 là chữ số là chữ tảo tảo ở đây có nghĩa là sớm tảo có nghĩa là sớm vậy chữ tảo chúng ta sẽ được viết như sau à, ờ, chữ tảo thì với 6 nét nét thứ nhất 2 3 4 5 6 với âm cưng vô mi chúng ta sẽ được đọc là hai nha âm âm vô mi chúng ta đọc là sol sol và sa sa sa sự Đấy. ví dụ khi chúng ta đọc là ha hai dạy hai dạy thì chúng ta sẽ uh, được viết chữ tả bằng một mình sẽ được đọc là ha hai dạy hai dạy ở đây có nghĩa là nhanh hai dạy là nhanh hoặc là là sớm tiếp tục chữ tảo thì chúng ta sẽ được ghép với lại chữ ma lự đó là hai ya ma lự nghĩa là vượt trước này có nghĩa là vượt trước vượt trước ví dụ thứ ba à, khi chúng ta được ghép với lại mê lự chữ mê lự chữ này vẫn đọc là ha nha nhưng mà đuôi nó là mê mê lự thì nghĩa của từ này có nghĩa là làm xong sớm làm xong sớm tiếp tục đến chữ thứ tư khi chúng ta được ghép với lại chữ chiều chữ táo được ghép với lại chữ chiều thì uh, sẽ được đọc là uh, xô trộn xô trộn xô trộn ờ, xô trộn ở đây có nghĩa là sáng sớm sáng sớm Vậy thì đối với lại chữ tảo Chúng ta sẽ nhớ là tảo là sớm Với 6 nét viết và âm tung là ha hana Âm ông là so là sa à, Ví dụ như là ha hayai là nhanh ha ma maru là vượt trước ha Hayameru là làm xong trước Làm xong sớm xô trộ nghĩa là sáng sớm ở ờ, trong bài số 13 của chúng ta sẽ kết thúc ở chữ số 11 vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau xin chào các bạn thì chúng ta hiểu nghĩa là vào vậy chúng ta sẽ được viết chữ uh, nhật như sau nhé nhật